đông Hà Nội là một ca khúc viết về thủ đô với những dấu ấn lịch sử, những hình ảnh mang tính biểu tượng như những mái nhà đầy rêu phong, những góc phố giữ nhiều kỷ niệm của một kinh kỳ hào hoa, thanh lịch và đặc biệt là Hồ Gươm với tháp rùa còn in đậm tính lịch sử hào hùng của Hà Nội. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Nắng chiều đông Hà Nội sáng tác Trần Hoàng Tiến qua phần trình bày của ca sĩ Minh Mẫn nhìn quanh tháp rùa cầu thế húc uốn cong mặt nước xanh ngàn năm lắng đọng màu rêu hình thời gian trên gian trên